trưởng và cũng xin hồi hướng công đức này để cầu à, quốc thái dân an và cầu cho à, Phật pháp được à, hưng thịnh và hoàn truyền khắp muôn nơi làm lợi ích cho chúng sinh và đặc biệt là cũng hồi hướng công đức này đến cho hết thảy à, các à, chúng sinh được phóng sinh ngày hôm nay để sớm thoát được thân xúc sinh sớm tái sinh được về cảnh giới an lành à, sớm tái sinh về cõi người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 lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày rằm tháng 3 năm nhâm dần. Vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ, chư tăng, chúng con sẽ làm lễ phóng sinh để các con vật được cứu mạng này được kết duyên với Phật pháp khi thoát kiếp xuất sinh được sinh làm người tiến tu theo chính pháp của Phật phát tâm bồ đề cầu đạo vô thường và nguyện đem công đức phát sinh từ chương trình này cầu cho quốc thái dân an, thế giới sớm dứt được chiến tranh, nạn dịch Covid sớm được tiêu trừ, Phật Pháp được hưng thịnh khắp năm châu toàn cầu. Mong nguyện bà con nhân dân Phật tử, tâm từ bi được tăng trưởng, bệnh tật được giảm trừ, gia tăng tuổi thọ, gia đình đoàn viên hạnh phúc. Chúng con ngưỡng nguyện về sự gia trì của chư Phật, sự gia hộ của chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, sự ủng hộ quế hết thảy các chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư Thiên, chư Thần,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 thủy giả bát công đức thủy tử thiên chân tiên tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần biến nhọc tỷ lô hoa tam giới cá trung vô xứ bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phán tác từ kỳ quyên chư nội ngoài đan định đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân kiệt huế ban nhi thần tình đồ sớ vì đạo nội ngoại trung giang vô trược quê thân phẩm ưu hiển tổng thân nương bồ tát liễu đầu cam lộ thủy năng linh nhất trích biến thập phương tinh chiên câu hê tần quyên trừ phổ sai đàn tràn tất thân à, tình à, dương à, chi tình thuế biến sai hoa chúng sinh đây các chú chim đây đời đời tội được diệt phúc sinh bỏ thân này đời sau gặp được tam bảo nguyện chất gặp được chất pháp tu hành mau thất khổ nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát chúng sinh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy hồng trần đến nay chìm đắm trong dòng sóng mê tối tăm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân sống đọa đầy chết thương đau khổ lặn số lưỡi vây tên bắn móc câu thả ngồi tất cả bất cùng ơi phun độc lúc đó dù kéo khóc ai thương hồn còn phản phất nấu giang sóng nổi muôn phần chết nay người cầm chắc mấy sao giờ các vì thiên nhân cứu cho người được thoát thân đến đây lại được nhờ ơn pháp mồm mấy người kịp hỏi đầu quy phật sâu dòng lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng chúng sinh duyên quý chúng sinh quý tăng quý phật phúc tuệ tôn quý pháp lìa dục kinh quy pháp kinh quy tăng kinh chúng sinh duyên quy phật là chúng sinh duyên quy pháp chúng sinh quy tăng quy phật phúc pháp giới này là pháp giới nhân duyên quyền cho các vị từ nơi duyên được cứu mạng này mà nghiệp thức sẽ dẫn dắt các vị sau này được tu theo Phật Pháp, giác ngộ phát tâm Bồ Đề, tinh tấn Bồ Đề, tu hành theo bức chân Đức Phật, cứu khổ cho muôn loài chúng hữu tình. chư tăng ni phật tử chúng tôi nhiều kiếp đã được người những bậc thiền hiểu tri thức các bậc chân tu tế độ cho này có chút duyên lành làm đệ tử của đức phật cũng nguyện tinh tấn tu hành để đền ơn cứu độ mong cho các vị sau này cũng như vậy tinh tấn hơn chúng tôi chúng tôi sẽ niệm danh hiệu đức phật với tâm hoan hỷ tri ân để hồi hướng công đức cho các vị à, ờ, thính đại chúng sẽ cùng niệm hồng danh Đức Phật với tâm tri ân và thả phóng sinh để hồi hướng công đức cho các chúng. Nam mô Bổn Sư का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 kia tăng nghe ông ông nhập bà ra nhập bà ra bán ra để sa sa để sa sa chi để sa chi để sa cha sa bánh cha biết để ca thân thì để sa bà tam ban đa bồ đà nam ma ba sa đề a đa sa sa nam nam đa địa ta ke ke ô ya pa ra ya pa ra ba sa ya pa ra ba sa ya pa ra re sa sa re sa sa che re sa che re sa văn cha văn cha biến đề ga thân di đề sa pa lời thương an lành trong tất Ca Mâu Ni phục nguyện. Nâng đức trên sư phụ cùng đại tăng được sự giá trị của chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Tăng, sủng hộ các chúng phật tâm Bồ Đề, chư Thiên, chư Thần, Long Vương, cùng hết thảy các chúng quỷ thần, nên buổi lễ phóng sinh của chư Tăng, Phật tử chúng con đã được hoàn mãn. Chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hòa cầu đạo Bồ Đề của trên sư phụ cùng chư Tăng Ni Phật tử Chùa Bá Vàng, cùng công đức phát sinh từ chương trình phóng sinh ngày hôm nay. Nguyện cầu trên sư phụ của chúng con tứ đại điều hòa chủ thế sa bà dài lâu để tế độ chúng con và chúng sinh tuyên dương chính pháp của Phật và hồi hướng nguyện cầu Phật pháp được tuyên dương tứ chúng chúa vàng được thuận duyên tu tập cầu thân quả cầu vô thượng bồ đề nguyện chọn nguyện cầu cho đất nước bình an luôn có minh quân dẫn đường các cấp lãnh đạo là những người có chánh tín hộ cho nhân dân đất nước được thái bình thịnh trì, chúc cho Phật Pháp được dương minh, nhân dân được giác ngộ. Nguyện cho các chúng sinh được cứu mạng hôm nay, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát nghiệp, làm xuất sinh, được tái sinh về cõi người, gặp được Phật Pháp quy tâm bảo, phát tâm Bồ Đề, tinh tấn tu hành, sáu Pháp hòa kính, cầu vô thượng đạo. Chúng con lại nguyện tới công đức lần này hồi hướng cho các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, cùng tất cả những người đã tham gia đóng góp tình tài công sức trong các công việc phóng sinh này, gia đình tiêu trừ được nghiệp từ vô thủy kiếp đến nay đã giam cầm trói buộc, cũng như sát mạng chúng các chúng hữu tình, gia đình được tăng trưởng phúc lành, không gặp các ác duyên, không bị ác nghiệp giam cầm, bị tổn hại đến thân thể, tính mạng của tính mạng và các thành viên trong gia đình được bình an, không bị nhiễm bệnh Covid-19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 được tăng trưởng phúc báo phát tâm bồ đề tinh tấn hộ trì cho Phật pháp hộ trì cho chúng sinh giác ngộ tu theo chữ pháp để được hạnh phúc an vui sớm thành tựu vô thượng bồ đề khắp nguyện cho muôn loài hữu tình được giác ngộ được bình an hạnh phúc giải thoát nam mô thường do hộ bồ tát ma ha tát phóng sinh công đức có bao nhiêu à, con xin lấy đó huyền thiếu ba chương sành phiền não huyền đưa trí tuệ thật sáng ngời nguyện các tôi trước thấy tiêu trừ quản lý đại chúng